Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi từ bạn tên là Minh Minh. Kính bạch Thầy, Thầy làm ơn hoan hỷ giúp con với ạ. À. Con là người có sinh sống ở gần khu vực các dân tộc mà ở đó họ có thờ ma xó. Con được biết là mỗi lần gặp những người thờ cúng ma xó, nếu họ lại gần và khen ngợi mình là y như rằng về mình sẽ bị ốm đau đen đủi. Còn nếu là trẻ con thì về sẽ quấy khóc, không ăn. Hôm nay con đã gặp một người mà nhà họ có ma só họ lại gần và sờ vào người con khen con đẹp con xinh thầy ơi con sợ vài hôm nữa con cũng ốm đau đen đủi như họ vậy mong thầy hoan hỉ giúp con xem có cách nào hóa giải hoặc làm cho ma só sợ mình không ạ làm thế nào cho nó sợ nó không đi theo ám vào người kia ạ thầy giúp con với con cảm ơn thầy nhiều ạ à. <laughs> đấy cái bạn minh minh này bạn hỏi câu hỏi này là về ma só của đồng bào dân tộc thì có cái tin họ cũng đồn đấy là ma xó là như vậy à, những người thờ ma xó mà họ sờ vào người mình họ gặp mình nó nó đen đủi thế nọ thế kia ừ, họ có đồn nhau như vậy thế cho nên bạn này bạn hôm ấy gặp một người mà biết là nhà người này có thờ ma xó thì người ấy lại chạm vào bạn ấy cho nên bạn rất là lo sợ mấy hôm nữa là đổ bệnh ra hay bị gặp một cái gì suối quẩy bạn gửi câu hỏi Ờ, để xin thầy để hướng dẫn hay là làm thế nào đó để cho bạn bớt sợ đi và để cho ma nó không đi theo bạn ấy thế thì ở đây ấy, theo như thầy tìm hiểu ấy, thì được biết là cái việc thờ ma xó của đồng bào dân tộc ấy, thì nó chính là cái gốc gác của nó là cái phép luyện tinh ấy, của những người phù thủy ở miên ở thái à, người miên người thái đó thì người ta có cái phép này à, họ thờ cái mà gọi là ma xó đấy đấy và nó bây giờ thì khá là thịnh hành ở cái vùng Tây Nam Bộ Việt Nam mình này và miền núi Tây Bắc Việt Nam mình ừ, là đồng bào dân tộc vẫn có nhiều người là thờ ma só. Thế mà ma só là cái gì? Tức là nó là một cái sọ, sọ đầu lâu á. Họ lấy một sọ đầu lâu rồi mang về họ trì chú rồi họ luyện cái luyện công ở đấy à, để mà sau đó là sai khiến tức là họ nghĩ là đi theo cái đầu lâu này là có một cái vong hồn có cái vong hồn nói rằng mình mang cái đầu lâu này về nhà mình mình sẽ luyện mình cúng cho nó ăn rồi mình đọc những cái bài chú người dân tộc nó có những cái bài chú người ta nghe không? đọc cho họ thế giờ như vậy là có thể sai được cái con ma só này đi làm những việc theo cái ý muốn của mình ừ, đó thế và họ lại rất là thích những cái sọ đầu lâu của những người mà bị chết oan hay là họ chết trong cái sự căm phẫn ấy, thì họ nghĩ là ma này nó sẽ mạnh lắm thưa đại chúng những người oan ức cơ mà chết tâm nó oan ức nó phẫn uất nó sẽ mạnh lắm nó khỏe lắm ma này nó khỏe thế và cái, chúng ta biết cái danh từ ma xó nghĩa là gì ma xó nghĩa là thờ nó ở trong một cái xó gọi là ma xó thờ cái vong linh thờ cái con ma này ở trong một xó một sỉnh mà cái xó nó phải kín đáo gần như là không có mấy người được biết đâu người ngoài không được biết người trong nhà cũng không phải là ai cũng đến đấy đó đó thế gọi là ma xó thế và chính vì cái chuyện này mà ở vùng dân tộc hay là dân Thái trước đây có nhiều ngôi mộ bị người ta đào mộ và cắt trộm đầu người về để luyện ma só đấy. Ừ, đó thế và cái này nó đã nó cũng đã xảy ra thế thì à, chúng ta vừa mới hôm nay thì nghe cái bài kinh về ma rồi chúng ta biết đương nhiên ma là có cái cái thế giới vong linh tâm linh nó có chứ không phải không nghe không thế và ma só này nếu ông thầy ông ông thầy phù thủy này này mà dùng nó không khéo mà đến lúc khi mà mình sai nó nhiều quá cúng cho nó không đủ thì sao nó quật lại à, cái chuyện mà phù thủy bị coi như âm binh quật lại là cũng có thầy cũng được nghe các cụ kể lại những chuyện này ừ. có ông phù thủy sai âm binh nó đi tắt nước tức là ông cắm những cái gầu á, ở ngoài đồng á, cái gầu sòng á thế rồi mà ông sai âm binh mà cứ thế là cái gầu nó kéo kẹt là nó cứ múc nước suốt đêm và đến sáng ông lại ngủ say quá quên rồi không ra để hô binh thu binh về thế là nó tức nó về nó bóp ông chết bóp cổ ông chết luôn thưa đại chúng đó, có câu chuyện như vậy. Ừ. Thế thì cái tục thờ ma xó đó là từ đó, từ Thái, từ Miên rồi nó truyền sang cho dân mình, đồng bào dân tộc mình ở vùng Tây Bắc, miền ờ, Tây Nam Bộ đấy. thì rồi dân ta cũng cũng bắt đầu thờ. Thì những cái người thờ ma xó không phải là có cái sọ đầu lâu nữa, họ chỉ là cái ông thầy đó đó, ông đến và ông ấy lập cho cái ban thờ. Thế thôi, và thế gọi là thờ ma xó. Đó. Chứ còn cái ông phù thủy, đấy, ông thầy đấy gốc ấy mới là có cái sọ đầu lâu người. Ừ. Và cái vị Pháp Sư này này, cái ông phù thủy này này là cái người gốc nuôi ma só. Ừ. Rồi đến làm lễ cho những ai muốn thờ ma só, ông sẽ lễ ông yểm, gọi là yểm ma só cho ở đấy nha. Thế và để chúng biết đấy là cái tục này nó bây giờ vẫn còn tồn tại chứ không phải không. Đó. Thế cho nên ờ, cái chuyện thờ ma só thì người ta bảo thờ ma só nó sẽ giúp cho làm ăn tốt nó dẫn mình đi gặp những cái đối tác thế nọ thế kia rồi nó còn ám vào những cái đối tượng ấy để làm lợi cho mình ví dụ thế thế cho nên có nhiều người cũng mê cái chuyện ma xó này lắm ừ, kể một số doanh nhân cũng mê cái chuyện này thế thì ở đây á, bạn này bạn ấy hỏi câu hỏi này thầy nói một chút như thế để chúng ta tìm hiểu một chút về ma xó ừ, thì nó cũng chỉ là những các cái tín ngưỡng của người dân thôi vào thế nhưng cái chuyện ma thì là nó có thật thờ nó là nó cũng sẽ đến chứ không phải không thưa đại chúng nha ừ, những người mà sau khi chết thần thức nó còn chấp trước vào thân xác nó có thể đi theo thân xác và có những người có thể chiêu được nó về và luyện nó cái chuyện đó là có ừ, nha còn cái chuyện bảo là ma xó gặp người nhà thờ ma xó mình sẽ bị đen đủi bị bệnh tật bị tai nạn này khác thì cái chuyện đó nó nó không phải không phải là như vậy bạn phải biết rõ không phải ma xó muốn làm gì thì làm à, những ai có duyên nợ có ác nghiệp cũng giống như lúc nãy thầy nói đó những người mà có tâm bất thiện rồi thì ma nó mới tác động vào à, nó mới xui để làm việc ác việc xấu thế thì ở đây cũng thế nha không phải ai cũng gặp cái người nhà thờ ma xó là liền bị suối quẩy không phải thế cái điều đó hoàn toàn không chính xác à, mà nó cũng chỉ là những người có nhân duyên với nhau có nợ nần với nhau à, trong cái kiếp này phải trả nợ nần với nhau thì nó sẽ tác động thế cho nên bạn phải yên tâm cái chuyện này nhé cho nên không có sợ thế và ở đây thầy khuyên luôn là bạn mà lo thì bạn nên phát tâm đi quy tam bảo thọ trì năm giới quy tam bảo và thọ trì năm giới thì sẽ được các vị thần họ hộ trì gọi là thần hộ giới đấy mỗi giới có năm vị thần hộ trì năm giới là có 25 vị thần hộ trì mà đã có thần hộ trì thì cái dạng ma xó này là phải bạt đi ngay không dám nghe không người phật tử chân chính đi đến nhà ai thờ ma xó thì ma xó đấy họ cũng phải chạy bạt đi ờ, không dám đến đâu các thần họ đi theo họ hộ trì nhé cho nên cái điều rất tốt đối với bạn là bạn nên phát tâm quy tam bảo và thọ trì dây cấm của phật đấy là cái cách hay nhất để cho bạn hết ma xó và hết sợ ma xó, nhé